nào bây giờ chúng ta sang một số ví dụ sau đây ví dụ của thầy hãy viết tập hợp các chữ cái trong chữ toán học em nhớ nhá viết tập hợp các chữ cái trong chữ toán học ok nào chúng ta viết thế nào các em tập trung nhá nào ví dụ một của thầy nào ok vậy để viết được tập hợp các chữ cái trong chữ toán học thì các em bám sát phần phương pháp của thầy Đầu tiên là tên của tập hợp thường là chữ cái in hoa. Được chưa? Thì thầy gọi tập hợp A. Gọi tập hợp A. Được chưa nào? Là tập hợp tập hợp các chữ cái trong từ toán học đúng nào các em đó thì ghi là tập hợp a là tập hợp chữ cái trong từ toán học được chưa đó vậy thì đặt tên tập hợp này là tập hợp a rồi em nhớ nhá tên tập hợp thường là chữ cái yên hoa cho nên thật để kỹ chữ cái yên hoa thứ hai này đây tập hợp là a được chưa nào bằng nào